Vâng, chào mừng tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bắn nhà quận Gò Vấp Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Và trong video buổi à, chiều đẹp trời ngày hôm nay, em lại tiếp tục và gửi đến cho quý vị và mọi người với khách hàng chúng ta một căn nhà với chỉ trong phân khúc là 3 tỷ 200 triệu đồng thôi nha quý vị. Đây là một căn nhà xây dựng và thiết kế rất đẹp này, xây dựng với một trệt và một lầu với một cái diện tích là ngang 3 và độ sâu là 11 m và được uh, trong số công nhận đủ luôn nha quý vị. Với uh, nhà mới và tặng nội thất nha một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời và đây là khu vực bên trong của căn nhà mình thì em sẽ ra khu vực bên ngoài mặt tiền để quay à, cho quý vị khách hàng chúng ta cùng xem và tham quan này đây với à, mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta đây nha quý vị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 và một con à, hẻm cũng à, rất là sạch sẽ và thoáng mát nha quý vị. Một à, vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp ngay sát bến lợi khu vực bệnh viện Hồng Đức và ngay gần với lại ngã năm Gò Vấp luôn nha quý vị. Ở đây thì gia đình mình chúng ta di chuyển về khu vực trung tâm thì rất là gần và thuận tiện nha. Ngay sát bên gần có siêu thị Lotte và ngay khu Cityland và với một con đường rộng đến khoảng 3 mét và một con đường thông Gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời như quý vị. Một căn nhà hướng đông nam. Đấy với à, phần khúc à, hơn 3 tỷ một xíu thôi, chỉ có 3 tỷ 200 triệu đồng thôi nha quý vị và còn thương lượng nha. Ở bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa lùa này. Đấy, khu vực đây thì chúng ta sẽ có một khoảng sân. Khoảng sân này rộng đến khoảng hơn 1 mét nha quý vị, thuận tiện cho gia đình chúng ta đậu xe máy khu vực bên ngoài. Và căn nhà chúng ta thì được xây dựng uh, với à, thiết kế tặng full nội thất kèm theo và mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời nha quý anh chị. Ngang là 3 m à, à, và độ sâu là 11 m. Đây với thiết kế hai lớp cửa nha. Bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Với à, bên trong đây nữa thì sẽ được gia chủ thiết kế này, tặng những các cái um, À, bộ sofa và những các cái à, kệ để tivi có tặng thêm những các cái đồ trang trí bên trong nha quý vị một mẫu nhà với thiết kế à, theo phong cách mới và khá là đẹp nha căn nhà này thì với không gian khá là rộng và rất là dài nha quý vị đây có khu vực để xe máy cũng như là phòng bếp cũng khá là rộng nha quý anh chị một mẫu nhà phải nói là đẹp và Mức giá bán thì cũng hợp lý này, chỉ với 3 tỷ 200 triệu đồng thôi. Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý vị. Để với khu vực đằng sau phòng bếp thì chúng ta sẽ có khu vực nấu nướng và để một bộ bàn ghế ăn khu vực đằng sau đây hoặc là gia đình mình có thể là để ờ, ở bên ngoài ăn bên ngoài đều được như quý vị nếu nhà ít người thì chúng ta có thể là ăn ở khu vực bên ngoài và đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có khu vực rửa mặt ở khu vực bên ngoài của căn nhà mình này quý vị đây cuối của căn nhà chúng ta sẽ có khu vực rửa mặt nhé và đây thì sẽ có phòng vệ sinh và có cửa thì được làm cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly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 Đấy, và sắt bên trên thì chúng ta sẽ có mặt gỗ nha quý vị và có à, sắt làm bằng sắt nha rất là chắc và kiên cố như quý vị trên đây thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ này đây thì à, có giường đôi nè quý vị phòng đằng sau thì có giường đôi và có vệ sinh Đấy, phòng vệ sinh đằng sau và có khu vực rửa mặt nha cửa thì được gia chủ làm cửa của à, cam xe rồi Thế là chắc chắn và bên trong thì à, trang trí với những các cái à, chi tiết bên trong của căn nhà mình Khu vực phòng vệ sinh đằng sau và phòng đằng sau thì có cửa sổ này Để mở ra lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị Căn nhà này thì à, xây dựng mới và thiết kế đẹp Khu vực đằng trước thì sẽ được gia chủ thiết kế với một phòng lớn Và sẽ có giường, có bàn trang điểm để tivi và có tủ quần áo Đây phòng đằng trước thì rộng hơn và đẹp hơn nha quý vị Và có sân thượng khu vực đằng trước của căn nhà mình Một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời và đang có mức phần khúc bán chỉ có 3 tỷ 200 triệu đồng thôi Đấy, thì à, quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này thì à, chắc máy phải liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nhá. Và đây thì ở à, khu vực đằng trước chúng ta sẽ có một cái ban công này để uh, giặt rũ phơi đồ đường khu vực đằng trước căn nhà mình nhé quý vị. Một căn nhà với sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên lại khu vực uh, uh, bệnh viện và gần với lại siêu thị Lotte, gần với lại uh, khu trung tâm tiện ích nha quý vị. Ngay sát bên với lại những các cái uh, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị cũng như là bách hóa xanh và đầy đủ nha. Nhà mình thì à, chỉ cách trục đường Quang Trung tầm cỡ khoảng 100 đến 150 m đi bộ thôi nha quý vị. Rất là gần nha. Và nhà này thì nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Thì à, quý vị các chàng ta đang xem và cảm thấy quan tâm đến căn nhà này Thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị và trong video review ở trên kênh hệ thống kênh à, Yotobi. Đến đây em cũng xin kết thúc và uh, Quý vị khách hàng chúng ta đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video mới từ bên kênh nhà đất bên em nha quý vị. Và trong video của em đến đây cũng xin chào và xin hẹn gặp lại trong video sau.